nay sáng thứ hai là đi làm à, trời mưa trời mưa cũng tốt à. còn um, dịch vũ hán không có bài lãng giảng được chủ đề bữa nay là mình chỉ là người đưa tin thôi nha tại vì sao cái kinh nghiệm mà um, livestream mỗi thứ bảy bốn giờ rưỡi của Cali á thì à, thấy nhiều người sân hô thì bây giờ mình điểm chính lại thứ nhất thì không phải là thầy pháp cũng không phải thầy bói cũng không phải thầy tăng cũng không phải thầy giáo luôn nhưng là một người là như à, kỹ sư vậy làm công xưởng chế tạo ba cái vi mạch này nè điện toán số không à chứ không có chữ nhưng mà kèm thêm mấy cái công việc phụ rồi sáng cũng phải đọc đọc lăng nghiêm thập chú rồi tối cũng phải ngồi thiền sáng cũng phải ngồi thiền căn bản đời sống nói sơ vậy chút rồi kế tiếp thì ở núi thiên long sơn cũng phải xây dựng ờ, công trình lớn lao trên đó tự nhiên bây giờ thì trên ra lệnh cho lộ cơ một chút để trấn an ờ, mọi người trong cái cơn khủng hoảng ờ, sàn lọc này rất là khủng khiếp lâu lâu mới có kỳ tận thế này nhiều người không có tu tập tao quan mang ừ. thì à, cái đề tài hôm nay là mình chỉ là người đưa tin à, chứ không phải là thầy thì cứ xưng hô cứ kêu à, quý vị cứ kêu mình à, kiệt được rồi <laughs> kêu cao quá mình ngại lắm à, nhiều lúc kêu cao cái là mũi nó nở mũi nở cái đầu từ từ cái nó bự theo cái thành ngã mạng bao nhiêu uh, trời làm công đức uh, quỷ hết làm sao viêm à, ống quẹt đốt luôn cái rừng của tôi nữa tội nghiệp tôi lắm không được mà hãy kêu kiệt thôi hiểu gì chia sẻ thông tin để mà biết vững lòng tin để mà vượt qua cái đại nạn đây là Phật đó là chủ đề cách đây không bao lâu khoảng 3 tháng ở trên có nói về chuyện này mình cũng sợ cũng chết mấy chục năm rồi đâu có dám nhúc nhích gì đâu không dám hé môi nó ai chửi mình cũng cười bởi vì cái tính mà hay nói chuyện cười cũng là do từ mấy cái vụ mà biết chuyện mà không dám nói hỏi sư phụ đức thầy á người phú sổ hỏi dạ sư phụ con ờ, người ta có lòng tin Phật Di Lạc ờ, ra đời ở Việt Nam có lòng tin khoảng bao nhiêu đó là nguyên nhân chư phụ trả lời nha thì ờ, người theo đạo hòa hảo đa số cao đài cũng phần miền Nam thì nhiều không nói vậy á rồi cái vậy hỏi mấy người theo mấy thầy ở Việt Nam tu tập Phật sao thì à, cũng có nhưng mà những người à, không có nhiều à, rồi cái à, nói cả nước Việt 90 triệu người mà người ta tin ít như vậy ở chung ở Bắc là thấy khó rồi đó à, ta không có hiểu sắm cơ hay là ta không có tin Phật Di Lạc ra đời cộng lại ngoài đó bốn năm chục năm không có chùa chiền ta đâu hiểu về tâm linh đâu Dạ. đó, đức thầy nói vậy cái đức thầy còn cho thêm uh, câu cái tiếp nhưng tất cả đều tin là đang có chuyện và tất cả đều tin là Người nói là không phải chính trị nha cộng sản sẽ bị tiêu diệt đó là nguyên văn ông nói người ta tin trong lòng chắc thì à, cái đề tài mình là chỉ là người đưa tin chỉ có 5% phần trăm á nó lộ và việc hiểu gì việc nói thôi chứ kiệt không có dám nói hết chi tiết nói hết chi tiết của gì không có tin đâu nó dữ dằn lắm thì qua cái đó thì mình mới nói vậy là 10 chết 7 con bá rồi Mà vô bệnh viện mà nằm nữa chắc còn hai còn một quá <laughs> thì cái đó cái con số đó thì tới ngày hôm nay vẫn chưa chính xác thì à, bây giờ ai á, có lòng tin thì à, có thêm sức mạnh kháng thể trong người một chút tại nó không phải chỉ có con bệnh này nữa kế tiếp á, nó còn có chiến tranh này nha nó còn có thêm nạn đói rồi à, nạn à, lũ lụt khô sông ngồi khô cạn biển cá thì không có cá rồi à, nhiều thứ lắm cho nên cái clip mà mình nói năm 2018 á, mình tiên đón cái ngày hôm nay thì mình cũng có nói À, người không biết tu thì nên tu người biết à, đang à, tu, tu thì tu thêm tu giỏi quá thì tu cao hơn nữa tinh tấn hơn thì tất cả mọi chuyện của mình làm mình thêm cái nghề này cực lắm tại vì việc làm tùm lum rồi hãng xưởng rồi núi rồi phải vô dạy bảo mấy tụi kỹ sư mấy tụi kỹ thuật phải đi họp hành với mấy tụi mỹ công ty của Kiệt là cạnh tranh với những công ty ờ, tỷ tỷ đô la lớn của Mỹ không à nó không có cạnh tranh với mấy hãng nhỏ cho nên ờ, tính chật tán là bán con trâu của Kiệt á à, cũng cực lắm rồi rảnh này chỉ có ra xe rồi có chút xíu thời gian chứ vô hãng là về nhà cái là không có làm được gì hết nhưng mà nói cũng phải gắng chút chút nào cũng quan trọng hết mượn đời làm đạo đạo cũng quan trọng cái đạo thì nhiều lúc nhân viên với ờ, những người thân xung quanh nói thằng này muốn gì nó <laughs> muốn gì mà chuyện có ở trên kêu lộ để trắng an bà con vượt qua cái cơn nạn đại nạn thì uh, không có chạy lăng tăng ở nhà tu tập cũng được không có cần phải vô chùa thì ờ, cái clip kế tiếp á, thì mình mới ờ, nói về chuyện này có nhiều người hỏi có gặp Phật thích ca không có luôn á nhưng mà mình không dám nói nói cao siêu quá mới mà bữa giờ đâu có bao lâu đâu một hai tuần mà mình kể lên mấy cái đó nữa là nó nãy nổ nó chết tôi nữa thiệt không à mình là người thiệt chuyện thiệt kinh nghiệm mình chia sẻ mình thời không có nói láo nghe mình không có biết cái vụ đó mà ai ờ, muốn hiểu sao hiểu Ờ, thì trên cha mẹ à, với mấy à, sư phụ rồi cho lộ để mà chắn ngay trong lúc này nó sẽ có những cái rất là bất ngờ khủng khiếp à, phải từ từ thì à, phật tử gán tu tinh tấn cứ giữ lòng tin phật a di đà phật dược sư ngài nia tan ngài ở à, bữa nào kia kể dụ mà mỗi lần mà phật mẫu mà đi á ngài nia tạng là dẫn đường á nhiều thật nhiều chuyện lắm hay lắm ừ. mỗi uh, rồi ờ, comment thấy uh, mấy anh chị comment ở trên đó nhiều quá trời nhiều làm sao trả lời được trả lời là thêm chớp này uh, nữa chắc tôi hết ngủ luôn á nên xin lỗi khó khó trả lời em nhưng mà nắm được cái ý của các quý vị thì để ờ, cho nên mình mới gom nhập lại một cuộc họp lại là ngày thứ bảy 4 giờ rưỡi chiều của ngày thứ bảy mỗi thứ bảy là mình họp lại để mình trả lời lên đó ờ, chia sẻ nhau nhiều lúc thì cũng cần phải học hỏi của quý vị các anh chị trên đó chứ trả lời không có nổi thì à, người à, có thể gọi vô một lần cả ngàn người cũng được á không có ấy đâu rồi sau đó mình dùng à, từ từ mình làm quen nhau chứ đừng có chính trị chính em vậy á đừng có nặng nề nhau cũng không có phá phá gì để chia sẻ tâm linh để mà có đời sống có thêm màu thêm mỡ vậy thôi trên đó nhiều người cũng không có thấy rất là nhiều <laughs> người hỏi sau lưng kiệt chỗ mà bữa ngồi livestream hết cái hình phật ờ, phật dược sư tại vì chơi mấy thầy tặng nhiều thì mấy cái đó mấy ngày tặng cho kiệt nhiều lắm thì để phật dược sư sau lưng vậy Chứ, mà có nhiều người không hiểu còn hỏi cái ờ, hình nó là gì nữa ăn chóp rồi đó các bạn gán lên chạy nó rút mình cũng giống như um, cổ vỏ chạy đua giờ chót á mình cổ vỏ uh, lên để mà mỗi người uh, về uh, đến điểm biết mỗi lần đi mình cũng giống như người mang truyền tin vậy mang cái máy truyền tin nè mỗi lần mà mấy ông tướng rồi đi đánh trận đó thì có thằng nhóc mang truyền tin vậy đó chạy lon ton tốt hơn trước rồi thấy gì báo lại vậy đó à, <laughs> mình cũng cứ nghĩ như vậy đi rồi năm năm trước cũng vậy trên cho biết sắp tới rồi đó con bây giờ sao ai cũng lo bill lo bọt lo dũa neo có người dũa neo từ 7 à, ngày luôn đó nghe thứ bảy chủ nhật cũng dũa cứ nắm bàn tay bàn chân dũa vậy mà lên nắm tay nắm chân của Phật ờ, <laughs> không nắm cứ lo lu xù bu cái mấy vụ đó ngửi chất quá học thì nhiều mà còn ngửi nhang thì không chịu ngửi cái bắt đầu mấy vị mới cho ra cái ý kiến là mở thiên long sơn để mà mang lên đó ngửi không khí trong lành rồi sức khỏe rồi từ từ thấy tượng phật rồi cái uh, nhớ lại à, mình cũng cái này cũng quan trọng đó nghe chứ không phải là nắm tay nắm chân của mấy đám mễ mà <laughs> mình xin lỗi mình nói vô à, thì nhờ ở thiên long sơn mà một tháng cũng có mười mấy ngàn người lên thì năm cả trăm mấy trăm ngàn người lên thì giờ thế giới ai cũng biết nhờ vậy thì cũng có một số người hiểu à, hiểu đạo Phật rồi hiểu đạo ông giáo rồi và đồng chủng tộc trên đó nhiều lắm người Tàu người Hoa người Ấn Độ mấy đạo Hindu á, lên nó gặp Phật mẫu nó lại tại vì nó biết Phật mẫu á, là ở bên nước nó đó là nó biết là cha trời mẹ đất nó biết mấy thầy ta tạng gặp cha lập mẹ là gặp thượng đế là lại chết luôn à, tụi Ấn Độ cũng lại tại vì có một thôi Phật mẫu ti vô hình vô tướng mà chứ đâu phải lại nhưng mà, mà khi nước mình thì mẹ hiện ra cái cái chân dung của nước mình chứ mẹ đâu có thuộc gì có ai đâu hồi xưa bên do thái hay âu châu cũng mẹ không tất cả có um, vậy là sao tới xào lôi bao nhiêu năm để mà dìu dắt các con của mẹ về trời thôi thượng đế chỉ có một thôi à nghe cao nhất là, là có một còn mấy ông thượng đế nhỏ nhỏ dưới ông hoàng này hoàng kia là ông phải Ờ, cho nên kinh điển cũng có ờ, phải coi lại còn Phật tử bây giờ nó cũng giống như cái điện thoại nè mình có 125 gig mình thâu <laughs> bao nhiêu nó vô nó phát ra như vậy không có chịu ờ, xóa bỏ rồi thâu cái mới chứ thật sự là nó, nó khác á rồi cái xào tới xàm lui cái số lượng đông á, cứ nghĩ mình đúng nó không phải số lượng đông là đúng đâu còn mình nói là ở trên giảng sao á những cái rất là khác cũng giống như um, cái này mình dám nói nghe mấy sư phụ mấy ôm thật sự không phải Phật Di Lạc à, sorry, sorry không phải Phật Thích Ca là vị thứ bảy ở trên quả hành tinh mình đâu là 28 à. ngày là thứ 28 thì mấy vị trên nói thì còn nghe vậy đó nhưng mà không biết khách dở nào kiểm chứng mấy cái này rồi uh, bữa nào uh, sẽ có cái clip mình nói Chúa Giêsu với Phật với Lạc lại à, rồi Phật Thích Ca nhìn sao nó nha ở thế gian này đâu có ai biết chân dung Phật Thích Ca đâu mấy cái hình mà <laughs> Ấn Độ làm đó là tưởng tượng thôi chứ thời xưa đâu có ai có máy chụp hình đâu biết Phật nó mình biết ổng sao ừ. nhìn sao như Phật Hoàng vậy đó biết ổng sao mình chỉ là người đưa tin đừng gọi mình là thầy cũng mình không phải thầy phong thủy nhưng mà nên nhớ à, các bạn các quý vị nhất mệnh nhì số thứ ba phong thủy cái chữ phong thủy này là như long mạch đồ này nọ chứ không phải phong thủy nhà cửa à, ba phong thủy thứ tư là cái đức đức là giống như cái nghiệp luôn nha truyền uh, nghiệp tốt nha thứ năm là học vấn học vấn là giống như mấy người học cao siêu rồi à, chơi thị trường chứng khoán đồ giàu có rồi đó tức là năm cái đó chỉ cần một trong năm cái mà mình phần nhỏ thôi mình cũng là triệu phú rồi đó thì coi cho mình có lọt về năm cái đó không còn cái phong thủy mà đó là đó là về ấy chứ không phải là hướng nhà thí dụ như một cái hình thân phụ nữ đẹp tướng cao gáo đồ nhìn đẹp ờ, có một cái nút ruồi ngay cái mặt cái đó cũng là cái phong thủy nhưng mà người ta đẹp vẫn đẹp khi mà con người mình có cái số hay cái mệnh tốt á thì mình ở hướng nào cũng không sao chứ do cái tâm mình đó chứ đừng có chú trọng cái đó nhiều chuyện không có ngại ông thủy gì chứ mấy ông này nói mày ở ngược hết trơn không có chỉ có một cái là muốn ngày yên ổn là phải thờ của quyền như thổ địa thôi mà mấy cái đó thì xưa giờ mấy thầy mình không có không có chuộng mấy cái đó mấy nghĩ là không có nhưng mà tụi ổng hiện hữu lắm mà ngàn phần trăm đó dám lấy ờ, uy tín của mình mình làm chủ lớn ờ, điện tử ờ, tự nhiên ấy tự ổng ổng cứu mình nhiều ổng mà lâu lâu ấy mất đồ hay gì cái clip nhỏ nhỏ này sáng đi làm thứ hai thì mình nói mình rất là bận không có trả lời comment được cho nên có một buổi họp chung vậy đó mình với tinh thần là trao đổi học hỏi lẫn nhau chứ không có tôi cũng không phải là thầy bói cũng không phải là thầy pháp cũng không phải là thầy tăng cũng không phải là thầy giáo tôi ờ, chỉ ờ, mấy gì kêu trấn an chút rồi biết gì chia, ờ, chia sẻ lại tại vì nhiều người mà đa nghi đa bán tin không biết Phật với lạc có ra đời không có thiệt đó là nhiệm vụ mình nói trước ngàn một trăm để cho những người mà có lòng tin Phật như là sẽ xuất hiện đó, để chuẩn bị đón ngày tu tinh tấn thêm còn những người mà nửa nửa đó thì nghiên cứu thêm khi nghiên cứu trúng rồi đó, thì ờ, tốt còn những người mà xưa giờ lo làm ăn mà không có hiểu đạo gì đó thì bây giờ thấy thời thế kiểu này coi này lên này ờ, nói vậy ờ, mình nghiên cứu nghiên cứu đâu có mất gì đâu coi như là xã giao vậy thôi à, thì trúng thì à, tốt để cho 10 không phải không phải chết 7 mà 10 chết 3 còn 7 chứ không phải 10 chết 7 còn 3 <laughs> thì cái cái phần trăm thì mình nếu mình kéo được cái phần trăm con số mà cao thì mình à, nhiệm vụ là đó còn thời buổi mạt pháp ông này bà nọ bùa ngải thư ếm lo làm giàu đó quên mấy cái đó đi chỉ là tu phật được rồi đạo phật là đạo tỉnh thức thế mà gia đình mình hạnh phúc vợ chồng hạnh phúc con cái vui vẻ ăn học đàng hoàng người ờ, lăng nghiêm thập chú mỗi sáng nhà đưa rồi không cần trẻ lăng tắng ờ, đâu cho nó Ờ, mỗi lần đọc kinh kéo con vô ngồi kế bên cho nó cầm máy game cũng được nữa nhưng mà nghe riết nó cũng quen gõ cốc cốc cốc cốc riết nó cũng nghe tiếng nó riết nó cũng quen đó nít nó, ừ, lôi đầu nó vô thì ờ, hạnh gia đình hạnh phúc chờ từ từ gặp phật nhiệm vụ mình có nhiều đó ừ, chỉ là người truyền tin đưa tin mốt đừng <laughs> kêu rồi thầy nghe thấy comment gọi thầy <clears throat> trời ơi mình không có <clears throat> mình uh, kỹ thuật đi làm hãng cũng như uh, mỗi người á, ngày 8 tiếng sáng làm về thứ bảy chủ nhật lúc cũng phải vô hãng nữa bữa giờ à, công ty cũng bận phải vô làm còn um, cái uh, gọi là hiện tượng ở trên ờ, thời mạt pháp này á à, môn phái này môn phái kia có nhiều phật tử chạy theo người này kia mục đích là gì ta muốn có thần thông hả không, có, không cần thần thông đâu không có cần ngồi thiền mà phải thấy cảnh vô sắc giới không cần nhập định mà thấy vô sắc giới vô sắc giới là tính bản thân mình nè kia không phải là nói gì mình khi mình thấy cái đồng hồ Rolex thì thấy cái à, phụ nữ là thấy cái bóp LV đẹp 5.000 đô hay là người thanh niên à, đàn ông mà thấy một người à, cực kỳ con gái đẹp đứng trước mặt mà cũng giống như không thấy cái đó là mình đã đạt được cảnh vô sắc giới rồi đó không không cần ngồi thiền không cần thần thông ừ. còn thiên nhãn thông là sao đâu cần phải nhìn thấy thấu tường thấu vách gì đâu chỉ cần á, mình chiêm nghiệm mình biết được à cái người đó không tốt mình đừng có đi là mình đã có thì nhận thông rồi mình né <clears throat> mình thấy ông thầy này hay sao à? hay suối mình tiền tiền bạc bạc hay là gì đó là là là là, là tiền nhẫn thông rồi đó <laughs> xin lỗi nha này hơi sâu một chút bữa làm nó thêm mấy vấn đề này chủ yếu đừng kêu tôi bằng thầy kêu kiệt được rồi cảm ơn à, mình người nam ruột thẳng như ngựa có sao nói vậy kinh nghiệm cuộc đời chia sẻ trên mấy cái clip à, vậy thôi à, chứ không có gì hết nếu làm sai à, cứ việc chửi mình ừ. mà đời mình nó bị chửi nhiều rồi giờ chửi thêm chút cũng không sao đâu xưa giờ kêu ta mua gạo mấy năm trước kêu anh em bà con mua gạo ai cũng chửi có một lần đi xuống chợ ô sành trên núi thiên long sơn nó xuống ô sành có chừng năm mười phút mình mua hết mấy phao lạch gạo chừng mấy trăm bao để mình đem lên núi mình dự trữ cái ông chủ và chủ với mấy người tính tiền đó đó cái hỏi anh mua làm gì mua đồ ăn rồi này nọ cái đó tôi mua để cho ngày tận thế cả đám đứng cười mình rầm rầm rầm trời ơi ông này ông điên độ đó vậy cũng bị chửi mình mua mình tốn tiền á mà ngay châu sành nó không tin lại hỏi mấy anh chủ không tin mình rồi cái đó sao anh <laughs> anh Tiếu Lâm mới cái mình cũng quê mình không biết làm sao rồi cứ bán rồi đi tính tiền đi đó, thì kỳ đó mua được mớ gạo cũng bị cười nữa ngay chợ ô sành thì bây giờ ở chỗ Thịnh nó không còn bao nào cái mới ngày hôm qua nghe tự động tăng giá nha đầu cơ tích chữ nha tăng gấp 3 gấp 4 <laughs> lần giá bị bà con chửi hả à, xưa bao gạo bán nhiêu ta mấy chục đồng bây giờ tăng quá trời bị ta chửi mà giờ cũng không còn gạo để bán đạo Phật xin lỗi thôi cái clip nhỏ nhỏ này chỉ ờ, tóm tắt điều là tôi chỉ là người đưa tin hay là phật xin chào giờ uống cà phê một chút